thì uh, welcome back mọi người to channel của Tiên Thì uh, vlog lần này Tiên sẽ làm một cái week đi làm cùng Tiên Và theo mọi người thấy thì uh, tại Tiên đang ở văn phòng Và văn phòng này văn phòng của Tiên Ở trên lầu thì là có store Thì uh, đây là chỗ Tiên hay ngồi đó mọi người Wow, này người không quen lắm Thì nói chung là cái phòng này á, thì tụi mình cũng chưa có uh, nói chung là chưa có decor gì nhiều lắm nó chỉ là những cái bước đầu tiên thôi nó còn hơi messy một chút nhưng mà khi mà cái phòng này xong rồi thì tiên sẽ vlog lại cho mọi người xem bây giờ thì tiên sẽ làm việc tiếp và hẹn mọi người à, trưa nay tiên ăn gì nha Hiện tại thì tụi mình vừa mới làm xong rồi bây giờ sẽ đi ăn hot cao đô Đây là chỗ yêu thích của Tiên đó mọi người xe hàng Hello mọi người, hồi nãy thì Tiên quên mất Trời ơi, tự nhiên lúc mà giới thiệu là ăn Hokkaido xong cái tự nhiên à, lúc mà ăn xong cái quên mọi người, quên quay luôn Nhưng mà bây giờ Tiên đã về nhà rồi và Tiên uh, nghỉ ngơi một chút thì Tiên sẽ đi tập gym, uh, relax cơ thể Và ok, bây giờ Tiên sẽ thay đồ nha <laughs> Tiên mới làm bộ móng siêu xinh nè mọi người Chuẩn bị một uh, bộ móng đón Tết nhâm dần 2022 đó rất là đỏ năm nay tiên làm hơi sớm nhưng mà tiên rất là ưng tiên mong là nó sẽ không rớt cái cục này ra hello mọi người bây giờ là tám rưỡi tối và tiên sẽ đi gym nha ok ta sẽ đây là cái sản phẩm mà Tiên hay sử dụng là mọi người nhìn nó rất là lạ đúng không? Thì Tiên sẽ chỉ mọi người cách mà Tiên uh, hay giãn cơ sau khi mà Tiên tập thể dục Tại vì uh, tập thể dục xong á, thì người Tiên đôi khi nó sẽ bị có những chỗ nó bị cram và nó bị cứng Nên là khi nào tối bài tập gym xong là tiên cũng phải giãn cơ cả hai cái vòng massage này là từ những hàng Muro là của Hàn Quốc nha mọi người thì đây là cái cách mà uh, tiên rất là hay uh, tập và cũng như là cô giáo yoga của tiên uh, cũng chỉ hướng dẫn cho tiên những cái sản phẩm như thế này để tập yoga thì thường thường á tối về mà giãn cơ thì tiên sẽ như thế này kéo dài đến một hai ba bốn năm rồi y chang như vậy tiên đổi tay kéo qua 1 2 3 4 5 giãn cơ cực kỳ đã luôn mọi người giống như là cái vòng này cực kỳ đa năng mọi người thấy những cái này ở đây á, là bấm huyệt cổ cũng được hoặc là huyệt ngay chân mọi người có thể kiểu kiểu bấm huyệt này mọi người bấm vô bấm ở đây trời kiểu siêu đã luôn mọi người nhìn tiên hơi bựa nhưng mà đây là cái cách mà tiên kiểu massage mỗi ngày mà khi tiên đi làm về hoặc là tiên đi gym về là tiên kiểu như phải sử dụng những cái sản phẩm như thế này để uh, cứu rỗi cái body của mình tại vì cái body của mình là những cái body mà làm việc mỗi ngày đi gym mỗi ngày thì chắc chắn là phải có thời gian để relax là mọi người có thể đập đặt ở lưng như vậy mười nằm xuống như nè mười người lăn qua ô oh, mọi người nghe tiếng rắc không rất là đã luôn á mọi người đó tiên làm những cái động tác này sau khi đi gym thì người hôm sau dậy thì nó không bị cứng cũng như là người tiên cảm giác rất là thoải mái luôn hoặc là tiên có thể chỉ với mọi người nhà cũng hôm nào mọi người ngồi trong phòng nhiều hoặc mọi người học bài nhiều á mọi người sẽ bị căng căng cái cổ này thì nó sẽ có hai cái miếng huyệt ở đây thì mọi người sẽ nhấn vô đây đây ha mọi người ngửa ra nghiêng qua nghiêng lại à, sẽ bấm huyệt cho mọi người luôn rất là đã rồi tập xuống quá ờ. ờ, nói chung là bây giờ tiên cảm thấy body tiên càng ngày nó càng giả What? khi mà thiếu những cái sản phẩm này thì cảm giác như là mình rất là khó khó chịu luôn á và kiểu người khi nào cũng căng cơ cho nên là tiên hai recommend sản phẩm này tiên sẽ để link ở bên dưới cho mọi người nào muốn tham khảo các bạn đi gym nhiều hoặc là học nhiều đi văn phòng nhiều thì mọi người nên nên sử dụng sản phẩm này đang được sale với giá tầm khoảng ba trăm mấy chục ngàn thôi rất là hợp lý và phù hợp uh, made in Korea cho nên mọi người yên tâm nha nó có tên là Muro Banana highly recommend mọi người nhìn thì thấy chắc là cũng thấy lạ là uh, view ngày hôm nay hơi khác thì đúng là như vậy Tiên vừa mới chuyển nhà xong rồi và bây giờ Tiên uh, lên chung cư ở mọi người Và Tiên kiểu siêu thích cái view này luôn á kiểu nhìn ra quận nhất mọi người thấy không đó thì um, yeah uh, tiên sẽ làm một cái uh, house tour hoặc là room tour sớm cho mọi người thôi hiện tại thì uh, nhà vẫn còn đang hơi messy cho nên là tiên cũng không có muốn uh, <laughs> quay khoảng thời gian hiện tại phải để cho nó cực là phải sạch đẹp cả rồi tiên sẽ quay toàn cảnh ờ, nhà cho mọi người xem ha ok bây giờ thì tiên sẽ tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai bye bye good morning hello mọi người ra là một ngày mới thì bây giờ tiên sẽ ờ, nắng quá bây giờ tiên sẽ ờ, đi làm thôi mọi người hãy đến uh, văn phòng cùng tiên nha look at the view hi let's go đã đến văn phòng rồi và bây giờ tiên sẽ làm việc đây lát nữa thì tiên sẽ uh, quay cho mọi người ở trên uh, store của tiên thì ờ, chắc là trên vlog thì tiên cũng chưa có uh, quay về cái store opening uh, của her story tiên thật sự là rất là vui thì cuối cùng cũng đã mở được một cái store cho riêng bản thân mình là một cái mục tiêu mà tiên đã muốn làm từ rất là lâu rồi nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay tiên đã thực hiện được thì à, lát nữa tiên sẽ lên và tiên sẽ show cho mọi người xem cái store của her có gì có những brand gì trong đó à, và à, sau tết thì tiên sẽ à, làm cái rất là nhiều dự án khác nữa cho cái uh, tòa nhà này thì mong lúc đó mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều nha ok bây giờ thì tiên sẽ làm việc và lát nữa tiên sẽ cho mọi người xem Đây là ba cái brand có trong Her Story thì Tiên sẽ cho mọi người đi xem một vòng Store có gì nhé đây cũng 16 sàn triệu Nguyễn Phách để mình có thể ghé sau Tết thì Tiên sẽ làm uh, full luôn từ trên dưới sẽ có những cái brand khác nữa vào trong để các bạn có thể rất là uh, tha hồ mua sắm bây giờ thì Tiên sẽ làm việc tiếp và tối nay Tiên có một cái tiệc tất niên uh, với công ty uh, mấy anh chị trong công ty thì uh, tối nay Tiên sẽ quay cho mọi người nha Good afternoon mọi người ơi Thì uh, hôm nay đã là ngày uh, 24 Tết hả? Và ngày hôm nay thì Tiên vừa mới đi làm về nhà xong à, cho mọi người xem sunset đang được uh, siêu đẹp mọi người lát nữa sunset đẹp hơn thì tiên sẽ quay cho mọi người thì uh, hiện tại thì tiên uh, đang ở nhà và chuẩn bị uh, lên đồ make up để tối nay sẽ có một bữa tiệc tất niên cùng với các bạn uh, trong team của tiên uh, team her story và no control thì bây giờ tiên sẽ get ready và uh, sẽ gặp ha Tiên đã get ready xong rồi, đẹp ngay xấu quá ừ, Làm sao để cho mọi người thấy được ừ, Mà Tiên chưa có son môi thì cái hòn son ngày hôm nay Tiên sẽ sử dụng là cây này của Romance Đây là một cây son Tiên cực kỳ thích và cái màu best seller của nhãn luôn là màu 07 Jujube nha mọi người à, Đây là dòng son Juicy Lexington mà Tiên cực kỳ thích Và hôm nay Tiên đánh cái nền mới của nhà Dear Dahlia cũng là một cái kem thấy không mọi người thấy không có một cái độ tin vừa phải tiền rất là thích Ok, bây giờ Tiên sẽ đến chỗ mà ăn tất niên cùng với các bạn nhân viên nhé Cho mọi người xem outfit của buổi tất niên ngày hôm nay Tiên mặc cái áo crop top màu đen Cái vòng jeans Và giày Jordan Yeah Tiên có cái ờ, cái belly chain này rất là dễ thương là Tiên mua của Itchy Sài Gòn nha mọi người Cũng có bán tại store của Tiên luôn cho nên là các bạn hãy tới store của Tiên thì tiên hôm nay mới cắt cái đầu mới là thấy xinh không ạ thì hôm nay tiên dẫn nhân viên đi à, gian bạc si nếu nhân viên nó hơi quậy chút xíu tiên chuẩn chịu được không sao hết nhân viên siêu biết điều thì tiên hy vọng năm sau nhân viên sẽ tăng gấp 3 lần hôm nay có ba mươi tiên đã start up từ 2019 muốn chỉ với năm nhân viên ủa no bốn nhân viên và tiên lê là năm người bây giờ tụi mình đã có 11 người đây đây chị tiên lê à muốn nóng quá mọi người muốn ngồi đây không anh chị ơi sức kem kem ban đêm hello mọi người đây là ngày tiếp theo tiên đang ở văn phòng và bây giờ hôm nay là thứ sáu ngày cuối cùng đi làm vì ngày mai sẽ là ngày nghỉ tết cái áo new collection của mình à, những cái điều tiền mà tiên bắt các bạn nhân viên các bạn số 1 PK số 2 rác số 3 là đổ nước trong máy hút ẩm để phòng khách